xin chào anh em nhé tiếp tục uh, review về cái đồ chơi bài lá thì hôm nay cơ sở tấn du casino uh, xin giới thiệu với anh em cái uh, mẫu đổi bài thì uh, hiện tại tôi đang mặc là một chiếc cái áo phông đổi bài của cơ sở tấn du casino cái áo này thì anh em uh, mặc để sử dụng uh, đổi lá bài để giúp anh em uh, chơi các trò chơi như là liên ba cây hay là chơi bài cào rất là tự lợi cho anh em giúp anh em biến đổi những ván bài điểm số bé sang điểm số to đấy thì uh, máy này thì anh em à, dùng pin tiểu để lắp để chơi đây là máy lắp pin đây là lắp pin anh em nhé rất là cơ động cho anh em anh em có thể là gắn vào một cái quần hoặc gắn vào trên áo được lại cho anh em và bây giờ thì mình sẽ à, review cách đổi bàn bằng cái áo này để trong sân chơi trong à, cuộc chơi đấy anh em uh, sẽ hao đá bài bất kỳ hao đá bài nào đó tùy thuộc anh em nhé ví dụ như những ván bài điểm số thấp như là cây 6, cây 7, cây 3 hay một này đấy thì anh em uh, chơi liêng đi anh em thấy điểm số anh em bé anh em không theo được với người ta anh em bỏ ván này đi thì khi trước khi bỏ anh em hao thì lá bài bất kỳ cho tôi ví dụ cây hao aso chẳng hạn thì động tác uh, cuối người quẹt qua phát này tôi hao lá bài thành công đấy tôi sẽ trả bài vào nòng tôi trả bài vào nòng thì khi nào tôi đổi lá bài xong rồi tôi nhớ cái cây đuổi cây gì ở trong người thì à, lúc chơi tôi có cơ hội để đánh đổi thêm lần nữa như vậy lên bắn bài điểm số nó này có năm điểm bài này ạ năm điểm bài này thì mình là có cơ hội mình biến đổi cây à, uh, 6 à, cây, cây 9 sang cây át thì mình có 7 điểm bài tôi có thêm hai điểm nữa là thêm cơ hội chiến thắng nữa đúng không từ từ 5 điểm bài mình sẽ biến đổi thành 9 7 điểm bài tiếp tiền nhàng thôi này về ba phát là mình thành công đấy lúc anh em mình rơi mình nó bài nó bài là mình đổ xong rồi nhưng mà mình bị rơi ví dụ là tôi vừa nói anh em đấy đây là nhưng cái bài điểm số nó thấp vừa rồi tôi đổi cây chín nữa đổi cây chín rồi và bên này tôi lên bán ờ, cây ờ, mười cây áp và cây gì em nhìn cái nhá cây mười cây áp cây gì thì uh, tôi có cái chín trong người thì tôi sẽ biến đổi ván bài này từ một điểm sang bán liêng 90 di anh em nhìn này rất nhẹ nhàng thôi thì một tác vượt tay qua phát này thôi là anh em đã đổi bài thành công đấy mà rất là êm đấy. tôi làm chậm để anh em nhìn khi mà tôi chơi đổi bài rất nhanh để anh em biết cách đổi bài như nào chỉ cần đưa lá bài vào thì lá kết tự hút ra anh em nhìn này đơn giản nha rất đúng đấy nhưng mắt thường nhìn không phát hiện được đúng không ạ nhưng mà tôi làm chậm và làm p à, một cho anh em biết là cái áo đổi bài này như thế nào ừ, rất nhàn đúng không nó một cái à, có một cái cửa đổi bài ở cái đường chỉ này Đấy. chỉ có khi nào mình sờ vào mình biết còn đứng mắt thường nhìn không biết được cái đấy dùng đây để giúp anh em biến đổi những bán bài điểm số thấp sang điểm số cao thì giúp anh em có cơ hội à, thắng cao hơn trong các sân chơi đấy rất nhẹ nhàng chỉ cần ta quật tay này đã đổi bài thành công thế này thì cơ sở tấn công casino chúng tôi thì à, ngoài cái áo đổi bài ra thì còn có nhiều sản phẩm khác dành cho em chơi cờ bịp từ bầu cua tài xỉu sóc đĩa lên uh, à, bài lá hay là hack game điện thoại hoặc là à, anh em học tay nghề cũng được thì cơ sở chúng tôi có rất nhiều phương án cho anh em thì anh em nào mà có nhu cầu về cái áo đổi bài này thì hẹn tôi qua số điện thoại không tám 44 17 49 thì chúng tôi có hai cơ sở bán hàng đó là bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên cơ hàng cơ sở chúng tôi để trực tiếp thử hàng hoặc là để à, tham khảo các sản phẩm khác nếu ok thì mua hộ chúng tôi không à, được thì anh em mình có thể giao lưu với nhau thôi trao đổi nhau về kiến thức ừ, cờ bạc thôi đấy sản phẩm tôi thì yên tâm là bảo hành cho anh em 6 tháng một năm và chất lượng sản phẩm máy móc thì máy móc rất là êm nếu mà nó kêu lỗi kẹt hay là như nào đó thì em được phát đủ giải à, ngoài cái à, áo ra thì tôi vừa nói rồi là có rất nhiều cái công nghệ khác nữa thì công nghệ khác tôi làm video sau anh em à, nào mà muốn tìm hiểu thì đăng ký kênh tôi thì tôi sẽ có những video mới nhất cho anh em à, xin chào anh em